Christ. Pride. lên thằng quán đồng quán Để anh bố trí tôi anh được hay không? Không anh bố trí được. Không quá là tức anh ra đó trước. Mà. Thank you.